妈比张姐。 在车上。 Go, Roma, go. Go, ra đây. Đang rồi. Quê! Sao đi rồi nó nó nó nó. Không đá sao. Không đá sao nè. Đồ đó. Không đá sao nè. Không đá

Ah. phải.

¡Sí!